Hello hello, xin chào tất cả mọi người ạ. À. Làm thế nào để chúng ta kiếm được 25 đến 50% lợi nhuận kể cả khi thị trường vẫn đang trong chu kỳ đi xuống ạ? À? Có lẽ là đây là câu hỏi mà rất nhiều người hỏi và đặt ra câu hỏi có cách nào để chúng ta kiếm được lợi nhuận hay không ạ? À? Bởi vì tôi biết rằng là trong giai đoạn vừa qua thì có rất nhiều các anh chị đang ngồi ở đây, rất nhiều người đã bị thua lỗ rất nặng, thậm chí là 30 đến 40% nếu mà có những người mà sử dụng margin thì có thể là lợi nhuận cũng như là tài sản của mình nó có thể bay mất đến 6 đến 70 phần trăm thậm chí là nhiều hơn thực sự là tôi thấy rất đau xót khi mà chúng ta không có bí quyết chúng ta không có cái công cụ để chúng ta biết rằng là khi nào mà chúng ta có thể kiếm được cái mức lợi nhuận rất tuyệt vời như vậy và hôm nay à, tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn cách thức để chúng ta kiếm được à, mức lợi nhuận à, như vậy Đầu tiên tôi muốn kể cho các bạn đó là đây là một cái cách mà William Monell, một nhà đầu tư huyền thoại hay chúng ta gọi là một trong những nhà đầu tư lão luyện, được nhà đầu tư cá nhân đã giúp rất nhiều nhà đầu tư thành công trên thế giới kiếm được rất nhiều tiền khi mà giai đoạn khủng hoảng của thị trường chuẩn bị kết thúc. Vậy ở đây thì chúng ta cần những cái kiến thức gì để chúng ta có thể kiếm được ạ? Và có rất nhiều bạn uh, trong thời gian vừa qua có hỏi tôi là uh, làm sao để chúng ta biết rằng là những cái phiên bùng nổ theo đà và phiên bùng nổ theo đà là gì thì ở hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn là cách thức để các bạn lựa chọn cái phiên bùng nổ theo đà để trước khi các bạn có ở ờ, một cái chu kỳ ờ, chúng ta gọi là chu kỳ phục hồi ngắn hạn và nếu bạn nắm bắt được cái cơ hội này thì bạn có thể kiếm được 25 đến 50 phần trăm sử dụng uh, những cái công cụ kỹ thuật mà hôm nay tôi chia sẻ nếu các bạn thực sự thấy là tuyệt vời thì hãy chia sẻ cái video này cho nhiều người khác để chúng ta ờ, được biết và chúng ta sẽ giúp cho nhiều người trong cộng đồng đầu tư chứng khoán được cải thiện cái đầu tư của mình và tôi biết rằng là có rất nhiều người bạn ờ, khi mà nghe trên thị trường thì gần như những kiến thức này không được chia sẻ nên bạn nếu bạn đang ngồi đây thì hãy theo dõi hết theo dõi hết cái buổi chia sẻ này của Dũng ngày hôm nay để khi các bạn ứng dụng vào thì các bạn có thể là kiếm được lợi nhuận khi mà thị trường có những cái tín hiệu chúng ta gọi là bùng nổ theo đà vậy ờ, để làm sao chúng ta nhận biết được bùng nổ theo đà những kiến thức này tôi đã chia sẻ rất là nhiều rồi nhưng tuy nhiên hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn thật kỹ hơn và ở đây các bạn đấy là kiến thức này tôi học được từ ai từ William O'Neill William, William O'Neill là ai William O'Neill là nhà đầu tư cá nhân đã viết cuốn sách là làm giàu từ chứng khoán nếu ai đã đọc cuốn sách làm giàu chứng khoán thì các bạn thấy là ông là à, một trong những cuốn sách mà rất nhiều người đọc và đã có rất nhiều người thành công khi sử dụng nguyên tắc Cancelium của ông. Và ở đây các bạn biết rằng là để chúng ta biết rằng là khi nào thị trường tạo đáy thì phần lớn chúng ta sẽ không thể nào biết được đáy chính xác nhưng ở đây có một công cụ kỹ thuật mà các bạn thấy là thực sự đơn giản và kể cả những nhà đầu tư chưa biết gì cũng có thể học được cái công cụ kỹ thuật tuyệt vời này Đầu tiên các bạn nên nhớ cho tôi là sau khi mà thị trường giảm mạnh hay trong quá trình suy thoái các bạn nhớ nhá trong quá trình suy thoái trong quá trình giảm mạnh như này thì các bạn sẽ thấy là có một cái phiên hồi phục đầu tiên à, chúng ta gọi là phiên hồi phục thứ nhất là ngày đầu tiên ạ ngày đầu tiên nó có các tính như sau nếu chẳng hạn như cái phiên đầu tiên các bạn hôm trước các bạn thấy là giá nó giảm rất mạnh đúng không sau đó thì hôm sau chúng ta thấy là cái phiên đầu tiên này giá còn giảm hơn sau với phiên hôm trước nhưng cuối phiên thì nó giảm cuối phiên thì nó không giảm nữa và nó kéo lên ạ à. hay chúng ta gọi là kéo lên rất là mạnh so với đáy thấp nhất của nó thì chúng ta gọi là phiên đầu tiên các bạn hiểu không ạ đây là phiên đầu tiên và khi mà bạn thấy là thị trường chung hay là VN Index ở Dow Mỹ Dow Jones hoặc là chúng ta thấy là VN30 nó xuất hiện phiên đầu tiên thì bạn hãy làm gì ạ à? hãy ngồi im hãy ngồi im không tham gia thị trường và bạn tiếp tục ngồi im đứng ngoài nhá từ phiên thứ bao nhiêu từ phiên thứ hai ngày thứ hai ngày thứ ba các bạn không tham gia thị trường và chỉ khi bắt đầu ngày thứ tư đến ngày thứ 9 trở đi thì các bạn thấy rằng là nếu thị trường có phiên bùng nổ theo đà thì các bạn sẽ mua vào vậy phiên bùng nổ theo đà định nghĩa là như nào đó là một phiên mà có sự gia tăng về giá rất mạnh của chỉ số VN Index hoặc là VN30 ở Mỹ là Dow Jones hoặc là um, các chỉ số như S&P 500 đấy là chúng ta gọi là những cái chỉ số tổng thể của trường chung và ở đây chúng ta thấy là ở đây là chúng là Dow Jones vậy khi mà cái phiên bùng nổ theo đà nó là một cái phiên mà tăng rất mạnh thông thường thì ở Việt Nam đến bây giờ thì tôi phải lấy ít nhất là 1,5% trở lên bởi vì khi mà cái phiên bùng nổ theo đà sau cái phiên thứ ba trở đi ở đây chúng ta nhìn là phiên thứ bảy đây là phiên thứ một này phiên thứ hai phiên thứ ba phiên thứ tư phiên thứ năm phiên sáu không lên ạ à, đúng không có hai phiên đầu tăng rất mạnh thì phiên thứ sáu chúng ta thấy là vẫn chưa tăng và phiên thứ bảy chúng ta thấy là có một cái phiên tăng rất mạnh với khối lượng lớn hôm trước thì chúng ta gọi là phiên bùng nổ theo đà và bạn chỉ có cách là bạn lựa chọn cổ phiếu bạn mua ở đây đó là lúc này bạn mua thấy là độ an tâm rất là cao bạn không thể là biết được đáy nó ở đâu nhưng khi bạn mua bùng nổ theo đà thì đây có thể là một chu kỳ hồi phục của thị trường chung đây có thể là một chu kỳ mới khi mà thị trường đã có thể tạo đáy đây chính là một cái cách thức mà bạn có thể mua cổ phiếu một cách an toàn nhất và nếu bạn lựa chọn được cái cổ phiếu chúng ta gọi là cổ phiếu dẫn đầu thì bạn có thể kiếm được 25 đến 30% trong một thời gian có thể 2 đến 3 tuần và nếu bạn sử dụng chiến lược margin hợp lý thì bạn có thể kiếm được 50% một cách đơn giản dễ dàng đúng không ạ? Và các bạn sẽ thấy rằng là tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những cái cách thức của những cái giai đoạn khác nhau để các bạn nhìn thấy ạ. Ở đây các bạn cũng thấy tương tự như vậy. Ở trong quá trình điều chỉnh giảm rất mạnh. Chẳng hạn như lần trước đây chúng ta thấy là phiên thứ nhất này, phiên thứ hai như sau đó thì chúng ta thấy là phiên thứ ba, phiên tư nó bị gãy thấp hơn phiên thứ nhất thì chúng ta lại phải tính lại từ đầu. Chẳng hạn nếu các bạn lấy tính phiên thứ nhất đây và nó bị gãy thấp hơn thì chúng ta phải tính lại từ đầu chứ không chúng ta tính tiếp ạ. Và các bạn thấy là đây là cái phiên mà giảm thấp nhất kể cả một chu kỳ giảm đúng không? Chúng ta thấy giảm mạnh không ạ? Sau đó thì chúng ta thấy phiên thứ hai, phiên thứ ba, phiên tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Có 7 phiên mà chúng ta thấy không có phiên nào tạo ra cái sự gia tăng đột biến. Thì ở đây chúng ta biết rằng là sau khi mà chúng ta thấy xuất hiện phiên bùng nổ theo đà, đây một cái phiên tăng rất mạnh và khối lượng lớn được chưa tăng rất mạnh khối lượng lớn thì những cái phiên này thường là cổ phiếu sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng các bạn biết rằng có thể nó sẽ bị điều chỉnh có thể nó có bị điều chỉnh có bị giảm một chút nhưng tuy nhiên thì khả năng thị trường giảm sâu khả năng thị trường giảm tiếp là thực sự là rất là là khó nên chính vì vậy việc mà chúng ta biết rằng đây chính là đáy chính xác của thỉnh chung thì chúng ta thấy là chúng ta mua độ an toàn rất là cao và đặc biệt là nếu chúng ta mua cái cổ phiếu gọi là rất dắt dẫn dắt dẫn dắt ở trong chu kỳ này khi mà cái phiên bùng nổ theo theo đà xảy ra thì chúng ta có thể là kiếm mức lợi nhuận rất là cao có thể là uh, so với các cổ phiếu khác thì những cái cổ phiếu bùng nổ theo đà nó có thể kiếm được 30 đến 40 phần trăm lợi nhuận còn những cổ phiếu mà cuối thậm chí là nó không tăng và nó thậm chí bị lỗ <coughs> các bạn hiểu không nó, các bạn có thể bị lỗ nên chính vì vậy thì chúng ta phải mua ở phiên vùng nổ theo đà tôi nhấn mạnh một các bạn lần nữa là chúng ta chỉ mua ở phiên vùng nổ theo đà thì phiên vùng nổ theo đà ở đây là chúng ta là phiên thứ 8 và khi nào có phiên bùng nổ theo đà tức là khối lượng tăng ít nhất là 1,5% trở lên với khối lượng phải lớn hơn khối lượng phiên trước đó và chúng ta chỉ mua cổ phiếu dẫn dắt cổ phiếu dẫn dắt là cổ phiếu mà chạy đầu tiên kéo thị trường chung lên đầu tiên đấy là cổ phiếu dẫn dắt chứ không phải là cổ phiếu mà chúng ta thích và sau đó thì chúng ta biết rằng là thị trường sẽ bước vào một chu kỳ mới và khi mà thị trường chung uh, trong một chu kỳ giảm sau đó hồi phục thì thường là nó sẽ có những cái món hời rất là lớn để chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận trong thời gian rất là ngắn và đây là một trong những cách thức mà tôi đã kiếm được rất nhiều tiền đặc biệt là năm 2011 sau khi bị phá sản năm 2010 thì năm 2011 tôi đã kiếm được những lợi nhuận bởi vì tôi áp dụng chiến thuật này trong quá trình đầu tư của mình và các bạn cũng đã thấy rằng rất nhiều chu kỳ ở đây đều là à, tạo ra phiên bùng nổ theo đà ngày thứ 8 ở, ờ, ở Việt Nam thì ờ, chúng ta biết rằng là có rất nhiều cái giai đoạn khác nhau uh, chúng ta biết rằng là trong những giai đoạn mà chúng tôi nghiên cứu thì chúng ta cũng thấy là có thể uh, Việt Nam với Mỹ mọi người nghĩ là khác nhau nhưng về cơ bản thì những cái phiên bùng nổ theo đà là nó giống hệt nhau và chúng ta biết rằng tâm lý con người giữa Việt Nam và Mỹ nó không có gì khác nhau cả nên chính vì vậy thì các bạn cần phải biết rõ là việc mà chúng ta mua ở những phiên bùng nổ theo đà nó sẽ giúp chúng ta cải thiện quá trình giao dịch của mình và chúng ta sẽ có để mua được cái điểm an toàn nhất và trong trường hợp này các bạn đấy là Dow Jones năm 1982 tất cả các chu kỳ này hết chu kỳ là uh, ờ, chúng ta thấy là hết chu kỳ nọ đến chu kỳ kia nó đều có những cái đặc điểm giống nhau bởi vì tâm lý con người không thay đổi tất cả quá trình mà mua ở phiên bùng nổ theo đà thì các bạn biết rằng đây là dòng tiền lớn dòng tiền của các tổ chức nó tạo ra những phiên bứt phá như này nếu mà phiên bùng nổ theo đà mà nó thấp hơn khoảng dưới một phần trăm thì chúng ta biết dòng tiền nó không đủ lớn mà chúng ta thấy là mua nó sẽ rủi ro rất là rất là cao và đây các bạn thấy là đây cũng là phiên đầu tiên gọi là phiên hồi phục và các bạn sau những phiên hồi phục này thì chúng ta có 3 phiên giảm nhưng nó không giảm thấp hơn cái phiên hồi phục đầu tiên thì chúng ta vẫn có thể là coi phiên này là phiên hồi phục đầu tiên ạ nếu trong trường hợp những phiên sau này mà giảm thấp hơn thì chúng ta phải tính lại từ đầu các bạn hiểu không ạ chúng ta phải tính lại từ đầu và trong trường hợp này chúng ta thấy là sau đó thì chúng ta có phiên bao nhiêu phiên thứ nhất phiên thứ hai phiên thứ ba phiên tư thứ năm thứ sáu và phiên thứ bảy là một phiên bùng nổ theo đà và chúng ta thấy là giá tăng rất mạnh và khối lượng tăng cũng rất lớn và lúc này là chúng ta bắt đầu tham gia giao dịch không phải lúc này chúng ta cần phải vượt đỉnh này mà chúng ta chỉ cần mua khi mà nó diễn ra phiên bùng nổ theo đà từ phiên thứ tư đến phiên thứ 9 còn những phiên mà nó ở phiên thứ 10 trở đi thì thường là thị trường nó rất là yếu nên lúc đó chúng ta thấy là thường thì nó sẽ kết quả để tạo ra lợi nhuận nó sẽ không nhiều ok đấy là những cái gì mà các bạn cần ờ, nắm rõ và cái ờ, ví dụ cuối cùng tôi cũng chia sẻ cho các bạn đây cũng là phiên bùng nổ theo đà ngày thứ bảy các bạn nhớ không ạ đây là phiên thứ nhất cũng diễn ra phiên thứ hai phiên ba thứ tư phiên thứ năm thứ sáu tất cả những phiên này ờ, cổ phiếu vẫn không giảm hơn cái phiên thứ nhất và chúng ta vẫn được tính đây là một cái xu hướng vẫn đang trong cái hạn đang tăng à, vì sao chúng ta lại cần phải phiên thứ tư đến thứ, chín? bởi vì chúng ta cần phải là có cái sự là Ờ, thị trường nó có một sự ổn định nhất định trước khi có phiên bùng nổ theo đà và chúng ta biết rằng đây là một phiên bùng nổ theo đà và sau đó thị trường có những đợt và điều chỉnh nữa tuy nhiên thì khi mà chúng ta mua được cổ phiếu ở phiên bùng nổ theo đà vào phiên thứ bảy này thì kể cả nó điều chỉnh thì những cái cổ phiếu dẫn đầu chúng ta nhé cổ phiếu dẫn đầu hay là cổ phiếu mà chúng ta gọi là dẫn dắt thị trường á nó sẽ ít khi bị lỗ rất ít khi bị lỗ và nếu có lỗ thì lỗ rất ít và thường là sau đó nó lại tiếp tục tăng rất mạnh đó là bí quyết để các bạn hiểu rõ được vì sao chúng ta có thể là trong bao nhiêu trong thời gian 2 đến 3 tuần chúng ta có thể kiếm được 25 à, đến 50 phần trăm lợi nhuận dựa vào cái phiên mùa theo đà và chúng ta biết rằng là đây nó có thể là sóng hồi đó ạ sau khi nó tạo tăng tốc lên một khoảng thời gian thì có rất nhiều trường hợp nó lại tiếp tục giảm thượng nên đây chính là cơ hội để chúng ta mua trong thời gian rất là ngắn và à, liệu chúng ta có thể đầu tư trung hạn dài hạn ở đây được không ạ ok liệu chúng ta có thể đầu tư trung và dài hạn ở đây không ạ thì ở hôm nay chúng ta sẽ có thể nhìn nhận một góc độ khác để các bạn thấy được rõ hơn ạ đó là gì ạ các bạn sẽ nhìn thấy một góc độ khác đó là khi mà các bạn thấy rằng là việc mà các bạn uh, biết rằng là mỗi một giai đoạn về thị trường thì các bạn thấy rằng nó có bốn giai đoạn đây tôi sẽ chia sẻ các bạn là bốn giai đoạn giai đoạn đầu tiên là giai đoạn tích lũy nếu mà chúng ta gọi là giai đoạn đầu tư giá trị bạn đầu tư giá trị trong đoạn tích lũy này chúng ta có gian đoạn một thì thời gian chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian có thể mất 2 đến 3 tháng nếu là ngắn còn thường thì nó mất khoảng vài năm vậy khi mà bạn đầu tư giá trị thì bạn thấy là thời gian của bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và bạn có thể là mất rất nhiều chi phí cơ hội cho các cái uh, cổ phiếu khác và giai đoạn hai các bạn thấy rằng đấy là giai đoạn bắt đầu ngờ vực khi mà chúng ta thấy ngờ vực thì bắt đầu tất cả những cái mẫu hình tất cả mẫu hình bắt đầu nó vào vào form ạ à. nó vào form và chúng ta thấy ở trong đoạn này là lúc đó Big Boy đã tích lũy xong rồi ạ à, tích lũy xong rồi và với những kết quả những cái chu kỳ tăng trưởng về EPS tăng trưởng về lợi nhuận tăng trưởng về doanh thu đấy là những cái cổ phiếu bắt đầu bước vào một chu kỳ tăng trưởng từ giai đoạn đầu tư giá trị và bạn biết rằng là với tăng trưởng như này các big boy họ đã nắm rõ được là là cái cổ phiếu này đang trong một cái giai đoạn tăng tiến rất lớn nên lúc này là giai đoạn tăng tốc tăng tốc rất mạnh và bạn thấy là những cổ phiếu Vinamilk, cổ phiếu Hòa Phát hoặc là một số các cổ phiếu Vietcombank nó bước vào chu kỳ tăng trưởng nó tăng tốc rất là mạnh sau đó thì nó đến giai đoạn bắt đầu phân phối bởi vì lúc giai đoạn này là giai đoạn mà nhà đầu tư lớn họ đã có lợi nhuận rồi thì bắt đầu phân phối cho các nhà đầu tư cá nhân các bạn thấy là các nhà đầu tư cá nhân bắt đầu tham gia mua vào và đây chính là nguyên nhân họ bị thua lỗ và sau đó thì họ lại nghĩ rằng cổ phiếu này đang rẻ và trong quá trình này à, hết chu kỳ tăng trưởng thì cổ phiếu bắt đầu lao dốc và bắt đầu họ ngờ vực họ bắt đáy họ tham gia mua và họ nghĩ là cổ phiếu đang giá rẻ và họ nghĩ ở đây là phải đầu tư giá trị và tất cả những cái đáy này này cái đáy này này cái đáy này họ mua họ bị thua lỗ họ mua họ lại tiếp tục thua lỗ và họ đổ lỗi cho uh, thị trường họ đổ lỗi do rất nhiều cái nguyên nhân khác và họ lại quay trở lại đầu tư giá trị và có rất nhiều cổ phiếu nó sẽ không tăng trưởng nữa và khi nó không tăng trưởng nữa thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ thấy là cổ phiếu sẽ không lên được nữa và thậm chí đi xuống còn những cổ phiếu bắt đầu bước vào chu kỳ tăng trưởng thì nó lại cần mất khoảng hai ba năm thậm chí nhiều hơn thì cái thời gian của bạn sẽ là mất rất nhiều thời gian bạn có hiểu tôi muốn nói không ạ? Vậy các bạn nếu các bạn nắm rõ được bốn cái giai đoạn của thị trường chung như này thì liệu các bạn có bắt cổ phiếu gì ạ? Vinamilk, liệu các bạn có bắt cổ phiếu Hòa Phát, liệu các bạn có mua những cổ phiếu mà các bạn không biết rằng là chu kỳ tăng trưởng của nó bao giờ bắt đầu không ạ? Bởi vì doanh thu lợi nhuận đang đi xuống thì sao chúng ta lại gì ạ? À? Đầu tư tăng trưởng ạ. À? chúng ta cần phải biết hiểu biết là này. Nếu chúng ta đầu tư tăng trưởng thì chúng ta phải so sánh các doanh thu lợi nhuận EPS hàng quý đặc biệt là EPS hàng quý quý kế tiếp tức là so sánh với những cái quý mà mà đối ứng tức là quý 4 năm này với quý 4 năm 5 năm trước đó nó có tốt hay không quý 2 với quý 2 năm trước có tốt không ạ và chúng ta đối ứng như vậy thì chúng ta biết rằng là cổ phiếu chúng ta nó có tốc độ tăng trưởng hay không đó là những lý do các bạn cần phải hiểu rõ được thì trong hôm nay tôi chỉ cần à, tôi chỉ chia sẻ cho các bạn đó là bí quyết để chúng ta nhận ra là chúng ta mua cổ phiếu bắt đáy khi nào nhưng trước khi mà chúng ta hiểu rõ thì mọi người cần nắm rõ được cái quy luật đó là khi mà cổ phiếu nó từ cái giai đoạn tăng trưởng đây chúng ta thấy là Hòa Phát đang bước vào chu kỳ tăng trưởng sau đó chạy nước rút kết thúc chu kỳ các bạn thấy kết thúc chu kỳ và đến giai đoạn thoái trào là giai đoạn mà nghỉ ngơi giai đoạn mà chúng ta gọi là giai đoạn bước vào trong cái giai đoạn tích lũy và các bạn khi mà bước vào giai đoạn tích lũy và cổ phiếu đang lao dốc như này thì liệu bạn đầu tư để đầu tư giá trị giá trị thì đó là sai lầm lớn tôi nói với các bạn là đó là sai lầm rất lớn và khi bạn ở đây bạn cần phải hiểu là những cổ phiếu này nếu tới đây nó gọi là sóng hồi nó gọi là sóng hồi thôi còn về cơ bản thì các bạn nếu bạn theo dõi cái gì ạ à? theo dõi cái gì ạ à? chu kỳ của một cổ phiếu thì đây là chu kỳ gì ạ giai đoạn 2 khi giai đoạn 2 đến giai đoạn 3 giai đoạn phân phối và đến giai đoạn 4 là giai đoạn gì ạ? À? Giai đoạn thoái trào tức là giai đoạn mà uh, thị trường chuẩn bị bước vào giai đoạn tích lũy và khi thị trường chuẩn bị bước vào giai đoạn tích lũy thì thực tế là chúng ta mất rất nhiều thời gian và có rất nhiều cổ phiếu nó sẽ không quay trở lại tăng trưởng nữa và chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu đấy biến mất trên thị trường kể cả cổ phiếu Vinamilk tại vì trên thị trường thì mọi người có thể nhìn như thế này này trong khoảng độ bao nhiêu ạ? Trong khoảng 10 năm qua khi mà mọi người mua cổ phiếu Vinamilk là chúng ta cứ mua là thắng, mua là thắng. Giống như năm 2006 lẻ bảy á, nhà đầu tư không biết gì thì họ cứ mua là thắng nên họ thấy là họ rất giỏi. Họ thấy là họ rất giỏi nên họ cứ mua cổ phiếu đó ạ. Sau đó thì đến đỉnh cổ phiếu thoái trào và họ bị thua lỗ và bắt đầu họ trách số phận mà không sao, không may nó hẩm hưu như vậy. Bởi vì lần trước họ thấy là họ mua là thắng, kiến thức không có, lượng không đủ thì làm sao chất đổi được và lúc đó các bạn chỉ thấy là may mắn thôi thì cổ phiếu Vinamilk cũng tương tự như vậy bạn biết là khi mà cổ phiếu đã hết vào chu kỳ thì những cái chu kỳ này là đang chu kỳ giai đoạn 4 giai đoạn 4 là giai đoạn giảm giai đoạn giảm vì ai đó nói bạn là mua Vinamilk đi 5 đến 10 năm nữa các bạn lãi gấp đôi gấp 3 và trên thị trường có rất nhiều người cứ nói các bạn điều đó và bạn không hiểu được chu kỳ của nó khi bạn không hiểu chu kỳ của nó thì bạn cứ nghĩ rằng là cổ phiếu này sẽ lên nữa cổ phiếu này sẽ tăng mạnh cổ phiếu này sẽ đầu tư dài hạn và bạn chính là những người nạn nhân khi mà bạn không có cái lý thuyết không không hiểu rõ được bản chất của thị trường và đó là những cái phần mà tôi muốn nhấn mạnh cho các bạn trong một cái video này nhưng hôm nay chúng ta sẽ đến một cái phần cực kỳ quan trọng đó là gì ạ? Chúng ta đến về cái phần đó là chúng ta tìm mua ở phiên bùng nổ theo đà. Vậy thị trường chúng ta đang ở đâu ạ? Nếu các bạn đã quan sát ở đây thì chúng ta thấy là phiên đầu tiên nếu chúng ta một là chúng ta có thể lấy phiên này là phiên đầu tiên. Tuy rằng cái biên độ nó không lớn lắm từ từ đáy trở lên. Phiên này phiên thứ hai, phiên này phiên thứ ba và các bạn biết rằng là để nó phiên bùng nổ theo đà nó diễn ra thì nó ít nhất phải phiên thứ tư trở lên đúng không ít nhất là phiên từ thứ tư trở lên vậy nếu trong khoảng độ tuần sau một hai phiên tới nó có thể tiếp tục tích lũy trên cái đỉnh này và chúng ta đợi chờ phiên bùng nổ theo đà khả năng là nó sẽ tích lũy để cái phiên bùng nổ theo đà diễn ra vào phiên thứ tư chúng ta mua đúng không chúng ta bắt đầu mua mua thôi mua thôi và điều đầu tiên chúng ta phải mua thằng gì ạ những cái cổ phiếu dẫn đầu cổ phiếu dẫn đầu là cổ phiếu mạnh nhất kéo thị trường chung đi lên cổ phiếu dẫn đầu là cổ phiếu nó khỏe và nó dẫn dắt thị trường thì chúng ta gọi là cổ phiếu dẫn đầu nên ở đây chúng ta biết rằng là chúng ta có quá nhiều cổ phiếu như là cổ phiếu gas cổ phiếu vietcombank cổ phiếu techcombank cổ phiếu vinamilk cổ phiếu hòa phát rất nhiều cổ phiếu đó thì cổ phiếu dẫn đầu là cái thằng nào và cổ phiếu nó chạy đầu tiên thì chúng ta gọi là dẫn đầu chúng ta không yêu thích cổ phiếu nào cả mà chúng ta chỉ mua những cổ phiếu nào nó tăng tốc sau khi gì ạ à? sau khi mà nó bùng nổ theo đà ở những phiên thứ tư đến thứ 9 vậy nếu các bạn đang nắm giữ ở đây thì bạn thấy rằng chúng ta đang có phiên thứ ba rồi và chúng ta hãy đợi chờ trong tuần sau nếu thị trường mà diễn ra phiên thứ tư thứ 9 thì các bạn mua ngay để chúng ta có thể có lợi nhuận từ 25 đến 50 phần trăm trong thời gian cực kỳ ngắn vậy nếu trong trường hợp mà nó xấu thì sao nó không có phiên bùng nổ theo đà thì sao ạ thì chúng ta không mua nữa chúng ta lại tiếp tục đợi cái phiên bùng nổ theo đà tiếp theo các bạn hiểu không ạ đây là những cái kịch bản đang tích cực thôi ạ nhưng nếu mà nó không có phiên bùng nổ theo đà thì các bạn đừng có mua bởi vì lúc đó nó lại tiếp tục lao dốc và chúng ta lại bị thua lỗ lúc đó chúng ta đừng có bảo là Dũng khuyến nghị các bạn mua nhá các bạn hiểu không ạ chúng ta không thể khuyến nghị Dũng mua nữa và bảo các bạn mua bởi vì các bạn không xem hết các bạn không hiểu hết nên ở đây Dũng muốn nói các bạn là chúng ta cần phải đợi đến phiên bùng nổ theo đà và đợi cái cổ phiếu dẫn dắt. Dũng đã hứa các bạn rằng là khi mà thị trường có phiên mùng đấu đà hoặc là sắp có phiên mùng đấu đà, Dũng sẽ là làm livestream trực tiếp để chúng ta theo dõi luôn ạ, à, theo dõi luôn xem là thực tế nó phiên mùng đấu đà theo đà nó tuyệt vời như nào. Và hôm nay à, Dũng đã chia sẻ cho các bạn đó là cách thức mà Dũng đã sử dụng trong rất nhiều năm qua. Và năm 2011, chính xác năm 2011 Dũng đã sử dụng cái cách thức này để kiếm được tiền sau khi phá sản ạ các bạn ạ Dũng đã bị phá sản năm 2010 khi mà lúc đó uh, sau một cái giai đoạn thành công và Dũng cũng kiêu ngạo và không biết uh, thị trường nó thực sự là phức là là thực sự là là là có những biến động rất lớn mà mình cần phải hiểu hết và năm 2011 ạ năm 2011 đây chỉ chỉ cho các bạn đấy là cái thời điểm đây là một cái thời điểm năm 2011 ạ à, thứ nhất là một cái sóng mà Dũng mua được đó là cái sóng ở đâu đây ạ đấy là sóng này đây là phiên bùng nổ thép đà thứ nhất này thứ hai thứ ba thứ tư ạ và phiên bùng nổ thép đà tiếp theo đó là đây phiên này giai đoạn này thì đó là cổ phiếu mà Dũng nhớ nhất đó là cổ phiếu SSI à, SSI đây phiên bùng nổ theo đà ở đây hai sóng này đây sóng này đây là SI nhớ không nhầm một cái là PLX một cái SSI SSI SSI sóng sau đây là S đây là SSI đấy là một cái phiên bùng nổ theo đây đấy, đây là các bạn nhớ và một cái cổ phiếu P PLX ạ các bạn biết rằng cổ phiếu PLX đây đấy là cũng cổ phiếu PLX ạ cổ phiếu PLX là một cái cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là uh, bây giờ nó không còn trên thị trường nữa Đấy, nó không còn trên thị trường nữa nhưng nó cũng đã có một cái đợt tăng rất mạnh tăng rất mạnh ở những đợt bùng nổ theo đà tiếp theo vậy nếu các bạn hiểu rõ được là tất cả những cái chu kỳ nó sẽ có những cổ phiếu gọi là dẫn đầu và các bạn cần phải lựa chọn làm sao để mua những cổ phiếu dẫn đầu trong mỗi chu kỳ khác nhau và đây là cái cách thức mà chúng ta có thể kiếm được cái lợi nhuận khi mà thị trường chung của chúng ta trong một giai đoạn rất là dài đúng không trong một rất dài dài đang trong quá trình suy thoái và chúng ta hãy kiên nhẫn ạ chỉ kiên nhẫn chúng ta mới có thể thành công chúng ta không thể mua bắt đáy trước ạ không thể mua bắt đáy rất nhiều người bảo mua bắt đáy không có chuyện bắt đáy kiểu này đâu ạ và chúng ta phải đợi đợi khi mà có cái sự xác nhận bởi dòng tiền lớn dòng tiền lớn là dòng tiền của các tổ chức dòng tiền lớn là dòng tiền của các big boy tham gia để à, tạo ra một xu mới thì lúc đó chúng ta theo à, dòng tiền lớn thì lúc đó chúng ta sẽ có mức lợi nhuận tương đối là ok một lần nữa thì à, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng ngày hôm nay nếu thực sự bạn thấy hay thì hãy chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết và Dũng sẽ chia sẻ cho bạn rất nhiều video tiếp theo hãy đăng ký kênh Quang Dũng DVD ở phần bên dưới để khi mà Dũng chia sẻ video này tiếp tục vào tối mai ạ tối mai tầm khoảng 8 giờ các bạn sẽ à, vào kênh của Dũng để tiếp tục xem và các bạn sẽ nhận được